Xin chào, mình là Bùi Văn Cường, hiện tại đang phụ trách thi công tại hai dự án Lotte Mall Hà Nội và dự án Starlet của DUENC. E mình có 15 kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, thiết kế và xây lắp các dự án trong nước và ngoài nước. Thì trước đây mình đã từng sử dụng rất là nhiều các cái sản phẩm ống nhưng thời gian gần đây mình được tiếp cận và được sử dụng ống Strowman thì mình cảm thấy rất là hài lòng với các cái tiêu chuẩn, các cái tính năng, các cái cách sử dụng tại dự án nó rất là thuận tiện. Thời gian tới mình sẽ giới thiệu cái ống Strowman với các bạn bè đồng nghiệp cũng như các công ty trong ngành vì cái các cái tính năng ưu điểm nổi bật của ống. Sau đây một vài cái cái tính năng nó rất là phù hợp với thực tế thi công ví dụ như về tiêu chuẩn kỹ thuật của ống thì đáp mình cảm thấy đã đáp ứng các cái tiêu chuẩn trong nước cũng như nước ngoài khả năng đáp ứng các cái kích cỡ trong dự án thì mình cảm thấy là ống Strowman có rất là đa dạng các kích cỡ từ ống nhỏ đến nước ống lớn và các phụ kiện đi kèm rất là đa dạng đáp ứng cho người sử dụng cái khả năng là kết nối các cái ống rất là dễ dàng và việc thi công xây lắp đáp ứng các cái tuyến ống cũng như là trong các cái điều kiện môi trường sử dụng rất là thuận lợi ví dụ trong nhà dân thì mình cũng rất là thuận lợi để mình lắp ghép. đối với công trình công nghiệp một vài dự án yêu cầu kích thước ống lớn thay thế các cái ống sắt hoặc là các ống tuyến ống hoặc là Ờ, các cái ống truyền thống thì ống Showman có các kích cỡ và các phụ kiện đáp ứng được các cái điều kiện thi công như thế về thời gian cũng như tuổi thọ của ống thì với cái tiêu chuẩn uh, chất lượng của ống thì đáp ứng cái việc ống được sử dụng trong các cái môi trường uh, nhiệt độ khắc nghiệt đáp ứng các cái tính năng về va đập và sự, sự chịu mài mòn chính vì thế là ống Showman đáp ứng cái tuổi thọ sử dụng đồng hành với tuổi thọ của công trình